Dùng nhiều sản phẩm nhưng thâm nám mãi chẳng giảm. Lakivido 2L Revital Dream mới với Bergeria Vesca kết hợp Niacinamide, làm sáng và đều màu cùng Ibutan loại bỏ melanin gây sạm và thâm nám, giảm 63% thâm nám, trắng sáng đều màu từ sau 2 tuần. Thử ngay! Balance makes you glamorous.